Hai xin chào tất cả các bạn Và hôm nay mình sẽ tiếp tục mở trứng Kinder nha các bạn hai quả trứng bất ngờ màu xanh Ok mở luôn nha các bạn Đây là sẽ ở đây ok mình sẽ mở ra xem coi là có gì bên trong nha các bạn à. hình như này là phiên bản thứ hai của, của cái người bọc bay được đó các bạn mà, mà những video trước mình đã làm rồi đó các bạn đây ok để mình nắm ráp nha các bạn đây là thành phẩm của mình nha sau khi mà mình đã ráp lại đây nó có thể bay lên được như thế này nữa này Rồi ok, đổ ăn bên nha hai đây là cái người mà đẩy cái, xe đi nha các bạn đây nó như thế này ok đây là đồ cho mình à, mỗi đồ trong ngày hôm nay nha các bạn và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.